Ồ, Subget Ride 103 ngàn các bạn Tương đương chiếc này là 100 ngàn là 2 tỷ 4, 103 ngàn là nhiêu em Tầm 2 tỷ rưỡi Nói ra giá tờ chắc 2 tỷ rưỡi các bạn GTS 4.0 hai cửa Quá ngầu luôn các bạn Sao các bạn, muốn chiếc này đi học được không bạn Chiếc này tôi, mình có 500 ngàn Hồi bữa mình xài đi qua đi du học là hết 25-30 ngàn rồi Chiếc này là 103 ngàn nữa là hết nhiêu mình? trăm rưỡi lại còn có mình chỉ còn có 350 ngàn để sống một năm các bạn mình mới qua có nửa tháng mà mình nếu mà mình mua chiếc này là hết mẹ nó 150 ngàn <laughs> còn có 350 ngàn để sống được được không anh dữ không quá đẹp luôn mình quay vô coi nè trời ơi logo nè ngay là ngựa nó cũng ngựa chòm lên logo ngựa chòm rồi boss quá đẹp đèn này là đèn uh, mắc ớt nè uh. Máy logo nhìn đáng đồng tiền các bạn Công nhận Được không? Trời ơi Perfect Quá đẹp các bạn Trời ơi Sao mua chiếc này được không bạn Ồ, nhìn đã nhá ok chỗ này là trung tâm của uh, Butcher nên nhìn quá là đẹp cái màu vàng này là cái màu gọi là hot nhất của do, do Butcher nha các bạn hầu như là bạn tìm chứ không ra đâu mình đang tìm chiếc 911 màu vàng ở tại uh, Mỹ nhưng mà tìm không có đời mới nhất 2021 đây là chiếc 718 GT4 trời ơi GT4 nhìn đã các bạn chiếc này là hình như là giá trên, trên hãng là 101 ngàn là rẻ hơn chiếc nãy của mình coi là màu vàng là GT 4S các bạn chiếc này là nó có cây phơi đồ sau lưng là nhìn là biết liền à GT4 nữa các bạn nhìn quậu lắm bạn nhìn thấy không GT4 Club Sport ở trong nó có cây phơi đồ này nọ nè nhưng mà xe này là xe trưng bày thôi không có gì trong đó <laughs> không có gì cả ừ. không có gì hết rồi tắt. 10 minutes away dạ, Okay. thank you. I đi uh, ờ, restroom. Yeah, right here. Right through here to the left. Ah, à, yeah, dạ, okay. Yeah, go through right here and hang a left. Okay. Yeah. No problem. Okay. Okay, right here. Đây. Vô nhà vệ sinh các bạn. Vô review bạn coi nhà vệ sinh nó tại uh, bot như thế nào. Chỗ này là nam, cho đây các em ồ oh. này cái này chúng ta sẽ có cái bồn nhà vệ sinh trò con này vô nó xẻ giấy gì mà kinh khủng đây là của trong bot nè trò nó xẻ giấy đây cây men ở đây chúng ta sẽ có một cái bồn đi đi đáy <laughs> lót cái này <laughs> qua đây chúng ta sẽ có một cái bồn ỉa này bồn ỉa trong boss nó cũng có hai cục giấy <laughs> nhà vệ sinh ngồi cũng không có cái đồ xịt sáng bắt đầu xịt với mình thiệt ừ. tình luôn á đây trong này thì có cái bồn để thay tả rồi ngồi kiểu như là người uh, ờ, kiếp tập hết rồi đó tôi review hết vòng <laughs> ở tại box của mỹ luôn các bạn nhìn nó sàn bệnh lạnh chắc nó mở mới lạnh má la luôn vô đái kìa rồi mình vô nhà vệ sinh mình đi đái cái tại vì ờ, mình đang chờ bên nó đang tìm gọi là cái người dealer là người nói tiếng việt thì nói tiếng việt cho mình biết luôn không ạ nghĩa là mình chỉ, đúng không đúng không em chờ dealer tiếng việt đúng không à dealer nói tiếng việt luôn ở bên này là không có sợ là mình sẽ trả giá mình nói chuyện bằng tiếng việt <laughs> bạn hãy chờ xíu nên tôi nói mấy á cho dù ông ở mỹ ở việt nam ở gì em mua xe chứ còn không có tiền là ông tự tin đó không có gì phải ngại mình không có biết tiếng anh tiếng u thì mình đi vô vẫn đi hiên ngang vô luôn mình <laughs> nên đâu ngán nhà đâu bạn mình không biết tiếng anh thì người ta phải tìm người nói tiếng Việt cho mình nghĩa là mình có tiền mà các bạn mình không cần phải nói tiếng Anh gì nhé mình phải, người ta phải tìm người tiếng Việt để nói chuyện với mình đó lợi thế ở bên Mỹ là vậy các bạn đúng không em đó thoải mái rồi đi ra chỗ này là bán đồ quần áo lưu niệm nè các bạn có mấy áo rồi 911 turbo rồi cái kiểu các bạn đó trong này là có là quần áo đồ, đồ thể thao thì uh, à, vào một lần sau lưng mình này chỗ này Vậy cũng có bán nước Có mấy nước cà phê nè Đó Bạn có thể uống cà phê rồi bạn tự pha cà phê uống này nọ rồi Giờ tôi muốn uống nước Đấy bạn chỗ này là có cái tủ lạnh có nước uống à, Mình lấy chai nước uống các bạn Trong thời gian gọi là chờ đợi đó, người dealer ra các bạn Chúng ta chiếc 221 7 18 cây là 75 ngàn Chiếc này là chỉ là 718 cây men thôi thì ờ, tổng giá của bạn ra là chiếc này là chỉ có 59 ngàn thôi bạn coi nè 2010 2021 718 Cayman giá của nó bạn thấy âm giá của nó là 59 ngàn khi mà bạn bay out hết ra là 74 ngàn bên này nữa mà giá lóc của nó là 59 ngàn nhưng mà ra hết nó là 74 ngàn nghĩa là lên option nữa bạn chắc lên full option đây chỉ là cây men thôi cái chiếc mà mình muốn mua là cái chiếc màu vàng nó là GT 4S ờ, các bạn chứ nó mạnh lắm chứ nó 105 ngàn chứ này chỉ có 59 ngàn ra ờ, full option là mấy chục ngàn á đó mình sẽ vô đây thử nội thất nè bạn trong này có cái chìa khóa đây là chiếc chìa khóa của Bosch chắc chìa khóa demo sao không có logo gì hết <laughs> thì bạn sẽ gắn vào đây mở lên nè đó chỉ là khởi động thôi chỉ là không có chạy được nha bạn chia này số tự động này nọ nói chung ở, ở trong nội thất ở trong thì nó nó dạng thể thao không có tay nắm này nọ thôi đó nó kiểu như không có có, có sang bao mẹt sẽ đi đúng không em <laughs> ở sau này thì là nó hết rồi nó không còn gì nữa chỗ này cái xe này thì bản này nó không có mua trần nhưng bạn nó là bản, bản liền bản couple bản này bản couple ở phía bên này thì à, họ sẽ bán à, mấy đồ phụ kiện đi theo boss thì bạn có thể mua túi da túi đồ này nọ nè gắn vô tay nắm rồi kính rồi ở dưới này là bình xịt thơm cho rửa xe rửa kính nè đó một đống luôn bạn có thể độ được nè bạn nhìn nè cái này là cái núm mà để gọi là trong cái van ô tô bốn bánh đó bạn cái những cái núm bạn có rất là nhiều núm cái này mấy cái thảm lót cũng bán ra luôn hoặc là bạn có thể độ được uh, bánh xe vành xe nói chung là hầu như cái hãng watch là cái gì bạn cũng độ được nha bạn từ cái đồng hồ cho tới uh, cái bô có nghĩa là dòng boss này là nó sẽ cá nhân hóa luôn nghĩa là mình có thể độ được uh, là uh, cái bánh xe cái gì rồi xong ở trong cái xe đó là màu gì theo ý mình luôn lên phụ kiện option ở bên Mỹ là tự lên phút option luôn mà cái xe bình thường á bên xe bình thường chỉ có 50 ngàn thôi nhưng mà bạn lên option nhiều khi lên 100 ngàn đúng không bạn gấp đôi chiếc xe luôn má kinh khủng giờ mình sẽ vô điều với bạn chiếc uh, mặt can turbo Đấy các bạn, chiếc này nó dạng như chiếc uh, ờ, GLC á Mà chiếc này turbo lên là giống như là GLC 300 nha các bạn Nhìn cái đồng hồ nhỏ nhỏ nhỏ đang chạy rồi Ngồi chiếc này ngồi thoải mái bạn êm rồi đỏ luôn Cúp nước nè à khói học nè Đó Không mở ra được Cái hình này cảm ứng các bạn Cái dòng, mấy dòng này là màn hình này cảm ứng được Rất là nhiều nút tùm lum nút á dòng này ngồi cũng được các bạn dòng này mình thấy cũng ok á ở sau này mấy cái ghế ngồi sau này không biết làm sao để ngồi hướng sau nha bạn nhìn chiếc này nó, nó ở trong nó chặt lắm bạn hầu như bạn thập chân vô không được ừ. ở sau nó lùi lên nó lùi lên chút xíu chiếc này nó giống như chiếc xe ba của mình nó xe nó chặt lắm bạn chặt lắm các bạn nếu mà mua dòng dòng mà, mà dòng gầm cao như vậy là thì nên mua KZ nha các bạn chiếc này là 120 ngàn chiếc này là 120 ngàn nếu bạn mua dòng mà 7 chỗ là bạn nên mua chiếc này nó rất là to nhìn đã lắm ừ. trời ơi nhìn nó đã các bạn đó mày bỏ chai nước vô bỏ cái kính đây hộp nè to lắm điện đốm rồi chả biết gì mình bấm đại các bạn vô mình phá như gì đây nó có cái này rồi nhìn đã màn hình rồi dài công nhận á chiếc boss là bạn nên mua cái dòng này ngồi rất là thoải mái trước bạn ngồi nè nó to nó bệ bệ xuống lắm mình ra sau mình ngồi cho bạn coi nè đó ở sau đó là bạn nên mua chiếc này ở sau này ngồi rất là thoải mái ở trước ngồi thoải mái sau này cũng thoải mái chỗ này là có điều hòa hai vùng độc lập tại tôi giống đi điều xe gì không ơi <laughs> chỗ này là có một cái bệ tệ tay đó thì bạn sẽ để ở cốc nước ở chỗ này thì cái này là nó nó cửa sổ sổ trời Panamera luôn trời ơi từ đầu đến cuối luôn giờ mình đang gọi là phân vân không biết nên mua chiếc nào đây các bạn ừ. đang phân vân không biết nên mua chiếc nào mấy chiếc này là đi gia đình là y bài luôn chiếc này 120 ngàn là tính ra rất là rẻ chiếc này có 2 tỷ 8 rồi đúng không anh chiếc này 2 tỷ 8 thôi quá rẻ luôn này có chỉnh điện rồi này nọ cái kiểu này luôn nè chiếc này là hả? Kayane GTS thì cái chiếc mình định mua là cái chiếc gọi là 718 718 chiếc này là 718 là Boxer GTS 4.0 đúng không em là chiếc nó hai cửa là trăm ngàn là lên chiếc này là thêm 20 ngàn nữa là thêm đâu đó tầm 400 triệu nữa là lên được chiếc này các bạn tùy theo nhu cầu bạn xài chiếc gì mà nên phân vân quá ok bạn thì mình đã gặp được gọi là dealer người việt các bạn thì anh này anh tên là tony nguyễn đây tony nguyễn anh là dealer người việt thì nói được tiếng Việt luôn thì mình sẽ ngồi gọi là chiếc đó là 102 ngàn mình sẽ ngồi mình trả giá này nọ các kiểu tại ở Mỹ là mua là phải trả giá các bạn thì uh, mình không biết là mình đi xuống giá bao nhiêu rồi thanh toán thế nào thì rất là rắc rối và bàn lái ở tại Mỹ như thế nào mình cũng chưa biết nữa nên mình phải hỏi gọi là anh dealer người Việt thử là như thế nào về cái gọi là cái cái cái vấn đề này ảnh hi you Vietnamese I am yes yeah, yeah. you speak in uh, Vietnamese uh... a little bit just a little bit yeah oh. okay rồi okay mình sẽ là gọi là đi nói tiếng Việt nói tiếng Việt đúng không anh nói tiếng Việt đúng <laughs> là anh uh, anh đẻ anh sinh tại tại tại tại sinh ở đây sinh ở đây à. tiếng Việt anh rất là, là giỏi luôn đúng không okay. ok <laughs> ok đó bạn ảnh là gọi là là ảnh là à, dealer người việt tony nguyễn à ok giờ mình sẽ gọi là làm việc à, với ảnh quá đẹp luôn đó đó lái bạn mình đang đang tiến mà đó dựng mua chặn là cái một luôn nghĩa là cái cái xe này đi học rất là dễ ở tại ờ, Mỹ đặc biệt là Cali ngay chỗ Santa Barbara của mình nó rất là đẹp rất là sọt rất là mát và mình khi mình đi học mình sẽ dỡ mua này xuống khi nào mưa thì mình mới tuyết mình mới mở lên còn không thôi đi chơi rồi đi cô gái ở mỹ bao đà đã luôn mà mấy em mỹ rồi da trắng châu âu rồi chết đứa đừ <laughs> đúng mình ờ, trời không hả à. <laughs> trời ơi đây